được chủ à, chào bán với giá là 6,6 tỷ giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc cho chúng ta đường trước nhà của chúng ta là đường nhựa có chiều ngang là 5m và từ vị trí căn nhà của chúng ta đi à, ra đường An Của Đông 09 khoảng 20m và về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng hơn 3 km xíu căn nhà của chúng ta nằm trong khu dân cư rất là an ninh và không đợi quý anh chị để lâu chúng ta sẽ tiến vào bên trong để tham quan căn nhà phía trước hành lang cũng được à, gia chủ chừa lại khoảng 3 mét để đậu 4 à, đến 5 chiếc à, xe máy và một lớp cửa bốn cánh để bảo vệ căn nhà của chúng ta tiếp tới bên trong chúng ta cũng có một lớp cửa sắt bốn cánh và ốp kính cường lực 10 ly hai bên thì cũng được gia chủ dán đá hoa cương và đây là phòng khách của chúng ta phong cách thì cũng được gia chủ à, dán gạch cao lên 2 mét rất là sạch sẽ căn nhà của chúng ta có màu à, hồng phấn rất là mát mẻ phía trên thì à, trần thạch cao và hệ thống đèn led và bây tiếp tới chúng ta sẽ là hệ thống cầu thang thông lên tầng 1 và khu vực phía sau là nhà bếp và cuối cùng là nhà vệ sinh cầu thang thì được gia chủ lót đá hoa cương màu đen rất là sang trọng và tay vịn được làm bằng gỗ cam xe phía sau là hệ thống ờ, nhà bếp được gia chủ thiết kế một vầy ba nhỏ nhỏ toàn bộ là gỗ cam xe hết nha do căn nhà này được gia chủ thiết kế để ở nên làm toàn bộ bằng gỗ cam xe và những vật liệu cao cấp nhưng bây giờ gia chủ phải đi nước ngoài nên cần bán gấp lại căn nhà có một mức giá khá tốt chỉ 6,6 tỷ đồng giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc cho chúng ta và đây là cái giếng trời dùng để lấy gió lấy sáng cho căn nhà và kế bên là nhà vệ sinh cũng được uh, gia chủ gắn gạch phun tường nhà vệ sinh rất là rộng nha quý anh chị chiều ngang là khoảng hơn hai mét rưỡi và chiều ngang là 3 mét Phúc xin nhắc lại căn nhà của chúng ta có diện tích là 4,1m và chiều sâu là 16,5m. Pháp lý là sổ hồng riêng, được gia chủ hoàn công đầy đủ và được chủ chào bán với giá là 6,6 tỷ đồng. Giá này chủ cũng hứa bớt lọc cho chúng ta. Và khi chúng ta thiện chí thương lượng trực tiếp với chủ. Mà vị trí căn nhà của chúng ta là nằm sát bên cầu An Lộc, Nguyễn Oanh. Và hệ thống ờ, kệ bếp được gia chủ làm bộ làm toàn bộ bằng gỗ cam xe, đá hoa cương và vòi nóng lạnh bằng inox 304 Căn nhà của chúng ta có thiết kế là 3 lầu với công năng sử dụng là phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, sân thượng phía trước và sân thượng phía sau. Vị trí căn nhà của chúng ta là nằm ở đường An Phú Đông 09 đối diện khu du lịch Bến Xưa và cách Gò Vấp là khoảng hơn 200m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 phía dưới là được gia chủ lót gỗ bằng căm xe và phía trong chúng ta cũng có nhà vệ sinh và một cái cửa sổ thông ra chiến trời để lấy gió và lấy sáng nhà vệ sinh cũng đầy đủ các ờ, công năng sử dụng lavabo à, vòi tắm ba sen nóng lạnh hệ thống bồn cầu khói do căn nhà này gia chủ cất xây dựng là để ở nên toàn bộ hệ thống cửa cầu thang và sàn gỗ là được chủ làm à, toàn bộ bằng à, gỗ cam xe 100% và cầu thang thì được à, lót đá hoa cương kim sa màu đen loại đá này thì rất là mất tiền và đây là tầng 2 cũng có phòng ngủ phía trước và phía sau Phúc cũng đi nhanh qua luôn để chúng ta lên tham quan không gian tầng trên cùng tầng 3 gồm có một cái tâm và sân phơi phía trước phía sau và đây là khu vực sân phơi phía sau cũng được gia chủ à, đóng la phong và dùng một tấm à, ton trắng để lấy sáng khu vực trên đây thì rất là mát mẻ bây giờ chúng ta sẽ đi ra khu vực sân phía trước rất là rộng rãi và cũng được gia chủ à, ốp la phong và hệ thống đèn rất là sáng sủa mát mẻ nơi đây chúng ta có thể để một bộ bàn đá hoặc là trồng một số cây cây tiểu cảnh